Doo -doo -doo Chân đẹp này Damn. Chân đẹp Hello Hi. Đây các bạn có gì nhìn thấy là mình chơi à, cái deck này mới khoảng độ 7 ngày tức là mình mình mới put cái cái cái um, cái, cái, cái mình mới đánh cái cái giải đấu này à, cách đây cũng hai ba ngày rồi từ hôm thứ bảy mình các bạn để ý gì này mình đánh một phát là từ từ bắt đầu từ cái lúc là con số 0 từ Shadow One và đến tận Ultimate Champion luôn thực sự phải nói là cái um, cái deck này khá là thú vị nên mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn uh, lý do tại sao mình mình sử dụng deck này thực sự là meta hiện tại nó có dùng nó có nó có sự chi phối của con uh, à, Felix vì vậy tại sao mà Felix và con măn uh, à, còn thị về con nick của con man thì vậy là lý do tại sao mình chọn cái con Giant Skeleton thay cho Van Key bởi vì là nó chặn được hai con này đây, bây giờ các bạn xem cái lát vài replay nhé ở trong clan này trong clan mình đã có xem một vài các cái replay phải nói là khá là hay và mình đầu tiên là mình chia sẻ cho các bạn cái deck cái mà trận đánh đánh với lại Kyo một player đến từ Việt Nam thực sự là trận trận này rất là hay mình muốn chia sẻ cho các bạn cũng đây là trận đấu trận đấu mà mình lên League uh, 9 là cái trận đấu cuối cùng đấy mình đã đánh mình đã đánh rất nhiều trận ở trận ở cái ờ, cái mắc cái mắc ờ, cái cái cái, cái, cái mốc này tuy nhiên thì tuy nhiên thì đánh đi đánh lại mãi thường là may gặp bạn này thì đánh một phát lên luôn có những cái mốc mà mình đánh nó rất là trơn tru nhưng mà sau rồi những cái mốc thì thực sự là đánh nó cứ bị lên xuống một vài một thời gian khá là dài ok chắc là mic nó sẽ ngon hơn rồi đấy chắc là nhìn rõ hơn cái điểm biếu con Giant Skeleton đó là nó gặp những cái con như, như kiểu deck có Skeleton hay là mộ chẳng hạn hay là Goblin Gang chẳng hạn thì thực sự là nó rất là khó đánh bởi vì con này các bạn biết là mục tiêu của nó chỉ là single chắc target thôi là việc mà nó cứ lay hoay lay hoay với mấy con nó nhỏ nhỏ này tuy nhiên thì gặp những con tanh to thì nó lại rất là rất hữu dụng khánh vi nói gì đi bạn khánh vi nói gì đi đây các bạn sẽ mình sẽ so với các bạn xem uh, nhanh hơn một chút tại vì chúng mình có rất nhiều giữa uh, ờ, play mà mình muốn chia sẻ cái quan cái điểm uh, mấu chốt của trong cái deck này đó là cái việc mà mình quản lý được cái uh, con wizard ấy mình phải xoay được con wizard nhanh hơn ở trong cái trận đấu thì các bạn xác định được là con nên nên dùng con nào nhiều nhất ví dụ như đặc biệt là trong cái deck này thì trong cái matchup này thì đặc biệt là phải cycle con wizard nhiều hơn tại vì không phải lúc nào Kyo anh ta cũng có lót và cũng có fireball để giết con wizard của mình khi mà có anh ta mà có fisherman ấy thì mình phải có con để chặn con fisherman tại vì nếu mà đặc biệt để con wizard bị con bị con fisherman kéo ra thì nó sẽ làm cho cái cái cái cái, cái, cái, cái cục diện trận đấu nó bị thay đổi tiếp là nguyên giấc vì các bên các bạn để ý là cái bạn bên kia anh ta đã sử dụng fireball rồi đây là đây, đây, đây, đây. là lý do các bạn mình sẽ cho các bạn xem cái pha này nhé đây lý do tại sao mình lại không anh ta rất thông minh anh ta đổi hướng tuy nhiên là mình đoán được là cái thời điểm này anh ta sẽ dùng fish phải dùng con Motherwick nhờ lý do tại sao mình đã có goblin và mình đã có skeleton tuy nhiên là mình đợi cho mình đợi con này nó sẽ vừa sang phát là mình sẽ goblin luôn mà như thế này thì anh ta không còn một cái gì để có thể chặn được con hawk của mình nữa fisherman đã bị ờ, fisherman đã bị uh, thu hút bởi uh, giant skeleton sự phải nói là giant skeleton làm tanh cực kỳ, cực kỳ tốt tanh cho hawk ok và đây là cái game mà mình lên được level 9 tiếp theo đây một trận đấu mà mình phải nói là đánh căng não luôn các bạn có thể check được cái deck của đối phương tuy nhiên thì uh, hoặc là xem cái Eli được tuy nhiên thì các bạn phải cần khá bị phân tâm nếu mà nếu mà đối phương đánh ta họ, họ công dồn dập ngay từ ban đầu thì các bạn sẽ rất khó để có thể tập trung vào game được mình không hiểu tại sao nhá. khi mà ở đây thì nó lại sâu play là 10, level 11 nhưng mà trong khi đài đấu thì level 14 rất ảo cái phân bản à, cái bản cập nhật này nó khá nhiều lỗi tuy nhiên mình thấy nó đánh nó chân chu hơn các thẻ bài là mình quăng ra nó chân chu hơn nó không bị delay đây một cái matchup mình bắt đầu mình không check được đối, đối phương này tại vì là mình uh, mình, nghĩ là anh ta chơi một cái deck gì đấy nó thêm meta rồi tuy nhiên anh ta sử dụng xbow và mini, mini pk à chứ queen cái deck này thì thực sự là mình đánh ở trong cái giải cái cái cái, cái ờ, cái cái meta đầu này thì nó không nó không có nhiều xbow không hiểu vì sao chắc là Phoenix làm cho thay đổi cái meta quá nhanh luôn luôn sử dụng giant skeleton cho archer queen cho phoenix đừng để x bow bắn vào trụ bởi vì trong thẻ bài này mình cũng có một con gì có thể reset được x bow đẩy wizard để support cho support cho cho cho, cho, cho giant skeleton đừng có cố gắng là ném Golden Barrel nhé Tại vì là Golden Barrel khi mà đối phương có lock rồi thì chúng ta luôn luôn bị lỗi Ellie các bạn cứ quăng dùng ba đi để chặn hai ly thì các bạn sẽ bị lỗ rất nhiều và như vậy thì càng nhiều ly thì họ tấn công càng cao và gây áp lực cho chúng ta càng mạnh đây một cái phải nói là một cái công khá là thú vị khi mà họ anh ta sử dụng file freeze gây áp lực nên là mình sẽ dùng arrow luôn anh ta có anh ta sẽ công được ờ, cắm được rất cắm được nhiều ờ, nhiều pump hơn hai pump rồi tuy nhiên các bạn nhìn thấy không anh ta có lock anh ta vẫn đang có lock nhưng mà trong thời điểm này mình mình bắt buộc phải dùng uh, à, golden barrel để, để xoay thẻ tại vì mình không thể qua một con hawk nữa hawk thì cứ con hawk thì mini pk nó sẽ chém và chúng mình cũng không thể đỡ được đây hawk đẩy lên chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều early chặn cả hawk cả giant skeleton của mình thời điểm này thời điểm này một quái cái tornado cực kỳ là áo rượu của mình mình sẽ so cho các bạn xem là cái áo cái áo sự áo rượu của của, của Fireball như này Đây. mình chắc chắn biết là anh ta sẽ sử dụng à, x bầu công về phía ngược lại vì vậy là mình sẽ đẩy bên giữa và goblin có block tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy <laughs> quả fireball ảo rượu cực kỳ rồi anh nhanh hơn một chút đi còn nhiều replay mình muốn chia sẻ bây giờ anh ta dùng lock rồi mình sẽ go mirror luôn và arrows giant skeleton và hawk đẩy cao hơn tại vì nếu các bạn cứ đẩy thấp thấp thì ít à, bầu nó sẽ bắn à, gần như là hết máu của giant skeleton thì các bạn sẽ không không rất khó đấy có việc một cái gian một cùng một cái pha phải nó là khá khó khá là nguy hiểm khi mà x bầu là cá bao trụ rồi tuy nhiên thì goblin và mini Pekang của họ anh ta đã, đã, đã ra trước rồi trước khi mà mình dùng thuốc hot giant skeleton và hot đối hướng cho idol để defend cho mình cho Queen gây áp lực bằng Giant Skeleton Cho back phía kia Để cho mã chờ Queen đi ờ, à, Archer Queen đi phía bên Rất tốt arrow Một mình Goblin Barrel Hấp của mini PK à? <laughs> Cái quái giờ diễn ra vậy đây là cái thời điểm mà anh ta chỉ có lót để kiếm đam thôi mà anh thì anh ta việc anh ta cứ sử dụng lót um, để để, chặn goblin barrel của mình thì vậy anh ta sẽ không có đam vì vậy là goblin barrel sẽ à, Truedo và à, Truedo và Arrow sẽ làm nhiệm vụ là kiếm đam và gây áp lực bằng Giant Skeleton mình Jaka đẩy lên ném Goblin Barrel để họ bắt họ buộc họ phải dụng phải sử dụng phải sử dụng lót chào chào đây bye bye điền yên chào rồi hay quá một trận đấu thì nó căng não luôn mình đánh mà mình không nghĩ là mình có thể thắng được tiếp theo cái trận đấu nữa mình có thể chia sẻ cho các bạn à, cái trận đấu này thì khá là thú vị trận đấu này thực ra là nó cũng chẳng có vấn đề gì với mình bởi vì là cái deck này thực ra là chỉ gọi là spam để ăn mấy cái deck uh, có tanh to thôi tuy nhiên đối với mình thì gặp rớt của mình nó kia ờ, chỉ một cần một rớt thôi thì nó clear sạch dọn sạch luôn giáp với lock tuy nhiên thì Giant Skeleton gây áp lực cực kỳ là mạnh đấy các bạn có thể nhìn không cứ dạng cứ chỉ có Phoenix không Phoenix không thì không thể nào có thể vào được trụ của mình bởi vì Phoenix các bạn biết không phải là Win mặc dù nó rất là đa đam rất là to ấy tuy nhiên thì nó sẽ bị đánh lạc hướng bởi các con nhỏ nhỏ và nó cứ đi chỉ cắn cắn như vậy thôi mà dài nó sẽ bị thu hút bởi mấy con ờ, nó có tốc độ đi nhanh tốc độ đi, đi vừa vừa chứ không phải nhanh vì nếu mà đi nhanh quá thì nó sẽ quay trở lại và nó tốc độ nó cắn vào trụ đấy một trận đấu quá dễ mình đánh là mình không cần suy nghĩ luôn tiếp theo mình sẽ xe sẽ máy lên rồi ok active block công nghiệp một vài trận đấu phải nói là khá là hay mình không biết là không biết tại sao mình gặp red giáp rất nhiều red giáp phoenix red giáp phoenix mà không có không, không, có nhiều deck có có măn nhé những cái deck kiểu như cái deck phoenix này minor phoenix này. à trận đấu mà mình phải nói đánh lên xuống cái, cái thời điểm mà đánh lên uh, Ultimate Champion thì mình đã bị mắc kẹt khá là lâu đâu đó khoảng 2 tiếng đây mình sẽ cho các bạn xem cái trận nào ra trận golem này khá là dễ đối với mình bởi vì là golem này nó cứ nó chỉ cần mình mình chặn được con ờ, mình chỉ cần mình chỉ cần giữ được wizard mà wizard luôn luôn đặt phía sau trụ nhé luôn luôn đặt phía sau trụ rất là dễ tại vì là cọ, các bạn biết nhìn họ đã không có họ chỉ có arrow và giáp thôi thì họ sẽ không cách là biết cách là làm thế nào để giết con wizard của mình khi mà mình đặt phía sau trụ đáng lẽ ra thì mình đặt wizard sẽ thẳng hàng với lại ba con kia tuy nhiên thì các bạn biết là dây skeleton nó hơi to thì vậy là quả fireball nó không chạm được con ờ, con con mê chạm được con uh, ờ, Nyquil lý do tại sao mà con Nyquil nó chắn cắn, cắn chết con dây skeleton của mình Active King Tower các bạn có trade đồ các bạn Active King Tower bằng mọi giá bằng mọi cách bằng mọi thời điểm nhưng mà các bạn luôn ví dụ nhé thời điểm mà các bạn uh, có thể Active King Tower bằng bằng một con bài gì đấy tuy nhiên thì các bạn phải luôn giữ ví dụ như các bạn giữ dùng tornado thì các bạn phải có wizard ở trên tay tại vì là nếu các bạn thả wizard xong rồi các bạn dùng tornado luôn thì gần như các bạn sẽ không có cách để phòng thủ đối phương nếu mà đối phương lại có một con balloon chẳng hạn nên là các bạn cái việc mà đánh xong phân phối thẻ bài nó khá là quan trọng đấy giant skeleton nó sẽ nó chặn được cái đống kia không dùng xoay đồ nhá đây thời điểm thời điểm xoay đồ cháu đang làm bột khóc Đấy, rất là dễ tiếp theo một cái trận đấu mà trận nào hay không nhỉ ha thực ra cái mấy cái chuyện mình à, mình có đây đây trận đấu cuối cùng mà mình ờ, đánh lên đánh lên đánh lên uh, Ultimate Champion thực sự là đây là một cái deck mà một cái trận đấu mà mình phải nói là mình không check player luôn mình thề là mình không check player deck của họ là như nào một cái lỗi khá là thú vị nhé mình đánh là level 14 nhưng mà khi mà sau đi play thì level 11 ảo à, rượu thật sự cái lỗi à, à, à, lỗi của cái bản cấp nhất là này ban đầu thì mình nghĩ anh ta sẽ chơi um, balloon fiji bowling tuy nhiên thì không hiểu sao anh ta lại chuyển sang cái deck này